đã có những con đã có những con biết thấy nhau cứ phút trong ta chiến thắng xa dần dần nếu duyên kiếp không muốn anh cứ đi mấy đất xanh Nhãi có sao em không ở mà lại chuyện của các bạn đi tay Này em có thấy cuộc đời mình làm chẳng như cứ hoài lặp đi lặp lại Hãy đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài gì Hay vòng tay anh không quá lớn chân cũng chẳng được quá dài Nhưng mà để cùng em chạy đến với em thì được mình với anh cũng không ngại